Yo, what's up mấy bạn đã trở lại với vlog của Chung. Thì hôm nay Chung sẽ làm một cái video nhanh à, ngắn gọn thôi, không có gì hết Chỉ là Chung muốn update với mấy bạn một cái video về cái giveaway Thì hồi hôm bữa trước cái video này là Chung có giveaway đến mấy bạn 15 cái áo Conqueror đúng không? Thì ok là thứ sáu này thì Chung sẽ quay livestream ở trên Facebook để coi xem 15 bạn nào là người chiến thắng của 15 chiếc áo uh, chiếc áo đó thì là chung thấy các bạn tham gia giveaway rất là nhiệt tình à, rất rất là vui luôn thì các bạn có vô comment trong Facebook rồi share những cái share cái video đó của chung thì chung thấy rất là vui thành ra là uh, thì bây giờ channel của chung á thì subscriber cũng uh, rất là tương đối là hiện tại đang là 3.400 thì thực sự rất là vui khi đạt đến con số 3.400 Ok thì hiện tại là cái channel của Trung bây giờ là hiện tại thì hiện tại bây giờ cái channel của Trung đang là à, mới đạt vừa rồi Trung mới vừa check tức thì luôn là 3.400 subscriber thì một con số cũng rất là tương đối rất là à, Trung thấy rất là vui khi đạt được cái lượng subscriber như vậy thật sự không phải dễ để đạt được cái lượng subscriber và sự tin tưởng của mấy bạn khi coi cái video của Trung và nhờ như vậy thì Trung uh, mới được cái cái sự quan tâm của bên uh, my protein ở bên anh thì thành ra là bây giờ là chung nghĩ rằng á là chung sẽ làm thêm một cái giveaway để mà mừng cho cái việc mà chung đạt được uh, ờ, 3.400 subscriber và sau này nữa thì subscriber nó sẽ lên thì hy vọng là mấy bạn có thể uh, giúp chung đạt được 10.000 subscriber ha thì thực sự cái con số đó rất rất là rất là khổng lồ thì rất là hay à, chung rất là thích đạt được lượng subscriber và cũng như cái lượng view từ mấy bạn à, rất là nhiều thì ok ngắn gọn lại là thực sự là chúng Nam rất là muốn tổ chức một cái giveaway nữa nhưng đợt này là liên quan tới thực phẩm bổ sung và cũng như là liên quan tới cái hãng mà chúng Nam được tài trợ đó là My Protein thì cái giải thưởng cũng rất là hấp dẫn thì là thì bạn giải à, thì chúng ta sẽ có hai giải ha thì bắt đầu chúng sẽ chỉ nghĩ ra một giải thôi nhưng mà chúng thích chúng sẽ muốn nhiều người chúng hơn ra chúng sẽ tạo thành hai giải cho mấy bạn thì bây giờ là uh, cái luật chơi cũng y như là cái clip conqueror hồi hôm bữa thì mấy bạn cái đầu tiên là mấy bạn phải uh, share cái video này mà Trung post ở trên cái Facebook của Trung ở chế độ public lên tường của mấy bạn và thêm cái hashtag là Trung Nguyễn Present là một nè uh, My Protein Việt Nam là hai và chữ thứ ba là chữ giveaway à, nói chung là mấy bạn cứ yên tâm chung sẽ để cái luật ở dưới description uh, ờ, chung sẽ để cái luật ở dưới uh, phần miêu tả và cả cái luật ở trên Facebook nữa thì mấy bạn sẽ thấy được cái post đó và mấy bạn sẽ share và thứ hai là mấy bạn sẽ vô like cái Facebook cái page của My Protein Việt Nam page chính thức của My Protein Việt Nam ha và thứ ba là à, và tiếp theo cái thứ hai đó là mấy bạn sẽ like mấy bạn sẽ follow cái Instagram của My Protein và tất cả hai cái link này chúng sẽ để ở dưới phần miêu tả cũng như trên Facebook và Thứ ba, để phân biệt người chiến thắng thì mấy bạn nhớ comment cho chung một số có ba chữ số bất kỳ và nhớ tác thêm ba bạn nữa ha. Và để uh, thú vị hơn thì chung sẽ để cho cái cái việc mà để quay random này đến một tuần sau khi cái video này à, được lên sóng giống như là cái video của Conqueror thì chuẩn bị chung sẽ quay cái Conqueror rồi thì sau đó nữa là chung sẽ quay cái My Protein các bạn cứ yên tâm và phần thưởng thứ nhất phần thưởng do bạn mà đầu tiên mà được mà chung quay chúng á, là sẽ là một bịch Impact Whey Protein Isolate hai kg rưỡi ha thì khi nào bạn trúng thì bạn sẽ à, liên lạc với chung và sau và và chung sẽ cho bạn lựa bất kỳ mùi nào có ở trong trên trang web của My Protein rất là hay đúng không và thứ hai là một bịch à, và thứ hai sẽ là một bịch BCAA à, 500 gram cũng của MyProtein luôn thì mấy bạn chúng chung sẽ để cho mấy bạn lựa bất kỳ mũi nào ở trên trang web mấy bạn thích và sau đó là chung sẽ gửi về Việt Nam những bạn nào á ở thành phố Hồ Chí Minh thì chung sẽ nhận dùm và chung sẽ gửi cho mấy bạn còn những bạn nào ở tỉnh thì chung sẽ nói với lại bên MyProtein ở bên Anh họ gửi trực tiếp đến mấy bạn và mấy bạn đừng lo là đây là hàng gửi tặng thành ra là sẽ không có bất kỳ à, cái thuế gì hết thành ra mấy bạn cứ yên tâm ha à, mấy bạn nhớ tham gia ha chúng ta sẽ có hai giải và sẽ có hai người chiến thắng thì mấy bạn nhớ là like cả cái bay của My Protein thì, thì cái việc mà mấy bạn like cái trang My Protein Việt Nam thì rất là có lợi cho mấy bạn nghĩa là mấy bạn sẽ biết được những cái khuyến mãi mới này à, ờ, những cái code mới à, ở trên trang web và mấy bạn có thể kịp thời order để nhận được những cái lợi ích từ cái việc mà cái code đó um, cho nên là hy vọng mấy bạn sẽ like cái bài giúp chung ha và cũng như là follow ở trên Instagram trên đó cũng có rất là nhiều uh, những hình ảnh hay của um, uh, nhiều vận động viên trên thế giới thì ok mấy bạn mấy bạn nhớ like cả hai cái giúp chung ha thì rất là cảm ơn mấy bạn thì đây là một cái video update nhanh về cái việc giveaway cho nên là à, những cái video sau thì chung sẽ chia sẻ tiếp với mấy bạn những cái kiến thức về à, tập luyện cũng như là dinh dưỡng sau ha thì ok nếu bạn nhớ like share và subscribe cái channel giúp chung để cho chung mau đạt được 10.000 subscriber ha thì một con số rất đáng mơ ước À ok thì ngoài việc mà chúng ta uh, à, subscriber cái channel của chung á thì có một cái việc rất là quan trọng mấy bạn cần phải làm cho cái channel của chung đó là uh, khi mà chúng ta bấm vào subscriber thì ở trên ở trên YouTube thì nó sẽ có một cái hình cái chuông thì cái chuông đó có tác dụng là sẽ báo à, thông báo cho mấy bạn biết là khi nào chung up video mới lên à, thì mấy bạn có thể à, giống như là giống như Facebook dễ ai up cái gì lên thì nó cũng sẽ thông báo cho nên là mấy bạn có thể click vào cái chuông nó giúp chung cho nên là mỗi khi chung ra video mới là bạn có thể sẽ được cập nhật liền ngay lập tức và các bạn có thể xem video đó sớm nhất có thể ha thì đôi khi là sẽ có những cái uh, cập nhật nhanh giống như video này sẽ rất là hay nếu như mấy bạn cập nhật càng sớm càng tốt ha thì cảm ơn mấy bạn đã xem video và nhớ làm như vậy ha peace out